Tôi chỉ cho mấy bạn pha nước mắm ăn cơm tấm ngon bất bại nha Nhưng mà nhớ là khúc này đợi phụ huynh đi dán là hãng làm nha Tại biết sao không? Tốn nhiều đường nước mắm, đồ nguyên liệu, đồ lắm Gần hồi nữa phụ huynh mà thấy cái phụ huynh tiếc, cái phụ huynh chửi lên đầu <laughs> Nó giỡn á chứ hai chén nước nha mọi người một chén nước mắm ngon Nhớ là dùng nước mắm khoảng trên 40 độ đạm á mọi người Nó sẽ ngon với lại nửa trái thơm nha mọi người Kiểu nửa trái thơm hơi bự bự đó Rồi một chén đường Nhưng mà Quang Khải nói với mọi người nghe Cái công thức ờ, một chén đường này á mọi người phải nêm theo khẩu vị gia đình mọi người nha Khải nấu như vậy á Khải phải làm một chén đường dung lên đó mọi người nó mới ngon nha rồi mấy bạn nấu cho nó kẹo lại còn khoảng chừng hơn một chén một chút xíu hoặc là tùy mọi người xong bắt đầu để nguội hẳn cho tỏi ớt nó mới nổi lên mặt nha mấy bạn đừng có bỏ tỏi ớt thì có thể bỏ vô ke bỏ vô tủ lạnh nha nấu mấy bạn có thể nêm thêm một tí muối nữa thì mấy bạn sẽ để nước mắm được lâu hơn nè